vòng cái vòng thứ hai áp lên cao và thả nhẹ xuống chéo tay như thế này đó là tay còn bây giờ đối với hông mở chân trái đánh hông qua trái hay là vùng xuống người giật lên phải giật lên trái để hoàn thành nốt nhịp bảy nhịp tám để vào động tác tiếp theo này mọi người bước trong nhịp chân phải xuống đồng thời tay kéo cái giai đoạn ra sau mình như bắn không tên nhá, kéo này bước xuống bây giờ đẩy tay phải lên cao đổi tay phải đang ở phía sau này để lên trước như thế này thì chân phải mới đang ở phía sau để theo tay dừng khi dừng ở đây tay thích ra tay phải về mở cái tay ra phía bên ngoài tay trái hoặc sẽ ra được mở này tiếp theo này đổ cái dáng này và sau đó kéo ra đó là với tay nhá một này hai này kéo ra ok còn với hông thì người sẽ đánh hông phải ra đánh hông phải rồi cung chân phải về đánh hông trái và bây giờ kéo hông trái về ok lần lại nhá kéo cung này cung lên dừng đẩy hông phải thu chân về đẩy hông trái và kéo hông trái về ok động tác tiếp theo hai tay song song kéo xuống sau đó người sẽ đẩy tay phải lên trước của mình yeah đó ok sau đó đẩy tay trái sang ngang rồi còn đối với chân mọi người sẽ nhún xuống nhún và sau đó đập nhẹ cái chân trái thẳng tay nắm chân kia và tiếp theo đổi thẳng ok bật ờ, bật ờ, này ở đây ở reset bài sẽ tập thêm như này ha reset năm sáu bảy chân trái lên mở hai ba bốn năm sáu bảy tám ở chết đi chân trái lên một người sẽ dở chân về đồng người tay tiếp theo này bước chân trái sang trái đồng thời xoay cái chân tay phải trên cao cho xuống một và đặt kết đầu người đưa chân này một và tiếp theo là chân phải người đặt xuống hai đầu gối xuống người dán như này mình tiếp theo mở tay phải mở chân phải về thẳng dựng lên trên ở kết theo hướng phải ha bước chân trái lên này kéo tay người chỉ thỏ xuống trỏ xuống như thế trỏ xuống theo mình về dáng thân tay như thế này từ trên cao mười lượt xuống một vòng cung hạ sau đó dùng tay phải chỉ lên cung chân về đồng thời về dáng như sau và hạ tay xuống ok bây giờ thì mình sẽ nối tắt từ đầu đến cuối thật là chậm năm sáu về hông trái kéo ra dẫn chống này có cung up, chỉ và dạt bây giờ thì mình sẽ đến với nhịp chậm năm sáu bảy tám một hai và hai và ba và bốn và năm và sáu bảy và tám và một hai ba bốn năm và sáu bảy 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7 và